thì à, hôm nay chúng ta sẽ cùng đi phân tích về à, ngại thì mã chứng khoán là BSR tự nhiên cái học nó khá, nó khô khô rất là khó nói chuyện thì nhà máy lọc dầu Dung Quất á, thì nó được um, được chính kiệt cái quyết định từ năm 1986 tuy nhiên thì đến tận năm 2005 thì nó mới được triển khai tức là sau đó chỉ khoảng đến gần 20 năm sau đó đến ờ, gần 20 năm thì nó bắt đầu mới bắt đầu được triển khai đúng không ạ thì tức là từ ờ, cái tầm nhìn của cố thủ tướng phó võ văn kiệt đó, thì ờ, đã nhận định rằng Việt Nam cần phải phát triển công nghiệp và <coughs> Việt Nam cần phải phát triển công nghiệp đúng không ạ và cái nhà máy lọc dầu Dung Quất nó là một cái điều kiên quyết đấy để mà uh, có thể phát triển kinh tế Việt Nam mình thì uh, với nhà máy lọc dầu Trung Quốc á, được ờ, xây dựng với mức tổng đầu tư là hơn 3 tỷ đô đô la Mỹ khoảng 40.000 tỷ à, thời điểm đó thì với tên dự án là nhà máy lọc dầu dung số 1 Trung Quốc của chủ đầu tư là tổng công ty dầu khí Việt Nam hay là nay gọi là tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam á. <coughs> thì 40.000 tổ à, 40.000 tỷ đồng hay là 3 tỷ 3 tỷ đô thì 3 3 tỷ đô vào thời điểm năm 2005 á nó khác với thời điểm à, hiện nay các bạn nha 3 tỷ đô hiện nay thì cộng với lạm phát nữa thì nó cũng không quá lớn nó không quá lớn đấy nó cũng lớn nhưng nó không quá lớn như ngày xưa nữa và lúc cái thời điểm năm 2005 là nền kinh tế Việt Nam mình rất là yếu yếu cực kỳ luôn đấy ngày xưa lúc năm mình còn nhớ năm 2005 á, lúc đó là ờ, cái dự án ờ, xây nhà máy lọc dầu Dung Quất là hầu như là quốc gia ở Việt Nam mình tập trung rất là nhiều nguồn lực vào đấy bao gồm cả à, máy móc thiết bị rồi ờ, công nhân kỹ sư và rất là nhiều tiền tiền bạc vào đấy đúng không ạ nó chiếm nó chiếm một phần rất rất là lớn của GDP Việt Nam năm 2015 05 á thì để mà mô tả khối lượng công việc của nhà máy lọc dầu Dung Quất ấy, thì TechNip đã so sánh như vậy này tổng số tài liệu thiết kế và số sổ tay vận hành chất đầy khoảng 100 xe tải diện tích các gói thầu à, chính chia thì ờ, sắp xỉ là 600 hectare tương đương với mua 1.200 sân bóng đá tiêu chuẩn rồi hơn 150.000 tấn vật tư rồi thiết bị tương đương 1 triệu xe máy triệu 5 triệu mét dây cáp biển đủ để căng hai lần từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh này. gần 17.000 tấn thép các loại đủ để xây dựng hai tháp Eiffel một nhà máy điện công suất trên 100 MW độ dùng cho cả thành phố Quảng Ngãi thì cái việc mà thiết kế này thì nó phải nhằm sử dụng tối đa các cái nguồn lực của Việt Nam ờ, chính vì vậy mà đã có 1046 kỹ sư và nhân viên nhà máy được đưa vào đào tạo ở nước ngoài để chuẩn bị cho cái việc đã đặt đường vận hành Dung Quất trong tương lai đấy thì ờ, qua cái mô tả mình qua cái mô tả của tất nip thì các bạn biết là à, tại thời điểm đó thì à, nhà máy lọc dầu Dung Quất đó, nó là một công trình trọng điểm mà quan trọng như thế nào đến quốc gia mình và hầu như ở quốc gia lúc tại thời điểm đó thì quốc gia đã tập trung chuẩn bị ờ, mọi nguồn lực có thể đấy để mà vận vận hành à, để mà chuẩn bị cho công tác để vận hành cái nhà máy nó lọc dầu Dung Quất này đúng không ạ nhà máy thì chiếm khoảng 810 à, hecta này trong 345 hecta mặt biển mặt đất và 471 ờ, hecta mặt biển Đấy. công suất nhà máy là 6,5 triệu tấn dầu thô và tương đương với 148 thùng dầu trên ngày dự kiến đáp ứng khoảng 30 trăm nhu cầu tiêu xăng của Việt Nam và đúng là đến ờ, đến như thời điểm hiện nay năm 2022 ấy, thì nó cũng chiếm đến khoảng 30 phần trăm vậy. Ừ. còn bùa còn nhà máy lọc dầu Nghi Sơn ở quận ờ, nhà máy lọc lọc dầu Nghi Sơn ở Thanh Hóa thì nó chiếm đến 40 phần trăm còn 30 phần trăm còn lại là Việt Nam đang nhập khẩu và với tình hình à, ở với tình hình mà đang giá dầu mà đang neo khá khá là cao ở thời điểm hiện tại thì nhà máy lọc dầu Dung Quất ấy, đang chạy tối đa các cái công suất để vận hành nhà máy Đấy, chạy tối đa công suất để cung cấp đủ lượng nhiên liệu ra thị trường là cái đặc trưng đặc trưng của dòng dầu là gì nó phụ thuộc vào giá dầu thế giới đó. Vâng. đấy nên nó ăn tranh lệch giá rất là, rất là lớn đấy nhà máy lọc là nhà máy sản xuất khí hóa lỏng à, LPG này propylene này pro pro polypropylene này xăng A92 A95 dầu hỏa nhiên liệu phản lực diesel dầu nhiên liệu Nhà máy gồm 14 phân xưởng chế biến công nghệ, 10 phân xưởng năng lượng phụ trợ và 8 hạng mục ngoại vi. Đây là các hạng mục chính của nhà máy này, cảng nhập dầu thô này, khu bể chứa dầu thô này, các phân xưởng phụ trợ này, phân xưởng công nghệ, khu bể chứa trung gian này, đường ống dẫn và khu bể chứa sản phẩm. Các sản xuất à, cả sản xuất ừ, sản phẩm bằng đường biển và sản xuất bằng đường bộ. Thế đây chăn sóng là khu nhà hành chính nhà máy sản xuất uh, polypropylene đấy thì cái nhà máy lọc dầu Trung Quốc chịu nhiều chỉ trích quốc tế khi địa điểm và giá trị của nó thì cái người chỉ trích thì người ta cho rằng là đó rằng chính trị đã xen vào quyết định kinh tế kinh tế đấy à, họ nói như vậy thì cũng hoàn toàn là đúng đúng không ạ tại vì tại vì à, là theo các nước phương Tây ấy, thì à, nền kinh tế nó vận hành một cách tự nhiên nó không giống như là ở Việt Nam mình à, Việt Nam mình ấy, nền kinh tế nó vận hành là có tới hiện nay luôn nền kinh tế có nó vận hành để cho nó vận hành nhưng mà nó có sự quyết định can thiệp rất là sâu của nhà nước đấy à, mình lấy ví dụ đơn giản để các bạn biển cái dễ hiểu nha à, giống như ở tây ấy, thì ờ, có một, một cả à, cùng ờ, một khu nhà như vậy thì sẽ một cái chợ tự phát nhưng mà nhưng mà ở tây ấy, thì cái chợ đó nó xây ở đâu nó xây ở đâu mà cho nó gần ừ, nó cho nó gần với các cái địa điểm người dân đến đến cái địa điểm tiêu thụ nếu nhiều người nhưng mà ở Việt Nam ở Việt Nam á nếu là ở Việt Nam thì người ta lại xây cái chợ ở một cái địa mới cho những người dân đó chạy đến nó mua vận chuyển rồi, rồi sau này mang về thì cái cái cái cái chợ đó nó sẽ kích thích các cái khu cư dân đến, đến sống gần đó và phát triển kinh tế ở vùng đó lên kiểu như vậy thì với với cái tư duy đó thì à, thì à, ban lãnh đạo à, của ờ, Việt Nam bây giờ là vẫn giữ nguyên quyết định là ờ, đầu tư nhà máy ở vị trí là nhập nhà máy lọc dầu dung quất đúng không ạ ngày trước mình còn nhớ là cũng có rất là nhiều ý kiến tại sao lại không đầu tư ở vũng tàu Đấy, tại vì ở vũng tàu là nó gần các cái nó rất là gần các cái cạm biển này rất là thuận lợi cho việc mà đặt nhà máy lọc dầu nhà máy lọc dầu này mà cái tuyến đường vận chuyển hàng hóa nó cũng gần đúng không ạ cái tuyến đường vận chuyển hàng hóa nó cũng gần đúng không ạ thì lúc đó nếu mà đặt nhà máy ở ờ, vũng tàu thì mình tin mình tin chắc rằng nền kinh tế vũng tàu nó phát triển uh, phát triển rất là vượt bậc không kém gì ở các cái tỉnh uh, hiện nay như đồng nai hay là cần thơ em mất quả dừa nhé lấy đi Đấy. thì <coughs> từ năm 1995 á, thì tập đoàn Total SA của Pháp đã chấm dứt thương lượng uh, đầu tư với lý do rằng chính phủ đã đòi, đòi hỏi đặt máy tại ờ, miền Trung này, cách xa những cơ sở hạ tầng dầu mỏ trong nước đấy trong khi thị trường tiêu thụ chính là thị trường phía Bắc và thị trường phía Nam hay nói cách hay nói cách khác là cụm uh, <clears throat> cụm tiêu thụ ở thành phố Hồ Chí Minh và phía Bắc thì Hà Nội kiểu như vậy trong khi ờ, miền Trung lúc đó thì ờ, các bạn biết là nền kinh tế nó không phải là một, một cái nơi mà tiêu thụ nhiều dầu mỏ tại vì lúc đó miền Trung kinh tế có có gì đâu không có gì hết á năm 1997 thì ngân hàng thế giới nói dự án này sẽ không làm được gì ở nền kinh tế và năm sau thì quỹ tiền tệ quốc tế nói rằng giá trị của dự án này thật đáng người. năm 1998 này mặc dù đã ký hợp đồng tham gia thì tập đoàn Jarubejenes cho rằng bên Dung Quốc là một địa điểm rất là xấu và đến thăm và đến năm 2022 họ họ đã rời dự bỏ dự án năm 2003 và cái Liên Hợp Quốc đã nhắc đến dự án lọc dầu Dung Quất và nói rằng dự án nói rằng Việt Nam nên tách xa những cái điều những cái đầu tư mà có thu, thu nhập thấp thì tự chung lại đánh giá thì cái, cái hiệu quả của đặt nhà máy lọc dầu dung quất tại tỉnh Quảng Ngãi hay nói khác là tại khu khu công nghiệp dung quất ở Quảng Ngãi như thế nào thì chúng ta sẽ đánh giá ở, ở cuối video này thì trước cái nhiều ý kiến chỉ trích thì thủ tướng võ văn kiệt đã, đã kiên quyết giữ quan điểm như vậy thì phải xây dựng nhà máy lọc dầu dung quất ở quảng ngãi thì trước hết là để đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước này đấy, và tạo đà phát triển ừ, kinh tế tỉnh quảng ngãi và cả một khu vực miền trung đấy và điều kiện phát triển kinh tế của miền Trung là rất hạn chế và tài nguyên thiên nhiên không có đất đai thì nghèo chật hẹp Đấy. không có du lịch không có nhà máy lớn thì à, nếu chỉ tính ra nhà máy đặt của nó đặt ở Trung Quốc đó, là không có lợi thế so với các địa phương khác nhưng mà nếu tính hiệu quả động tổng hợp về kinh tế xã hội lan tỏa đến một vùng thì là Trung Quốc là có lợi nhất đó là tiền đề thúc đẩy uh, đầu tư cả trong nước và nước ngoài tiếp tục đầu tư vào kinh tế Trung Quốc đấy trên các lĩnh vực như công nghiệp hóa công nghiệp cơ khí đóng tàu xe điện luyện kim can thép gì đó vận tải điện tử thì từ năm 2004 tới đây để tăng trưởng GDP của ngại ở trên mức 11% từ chỗ mà phải nhận trợ cấp từ trung ương thì đến năm 2016 đã được vượt sách đến trên 1.000 tỷ đồng ờ, cơ cấu kinh tế đã được chuyển dịch theo hướng công nghiệp và dịch vụ tạo ra sự phát triển đồng bộ toàn tỉnh thì cái, cái đoạn viết ở trên đấy các bạn có đoán có, có thể cảm nhận được một phần là cái cái hiệu quả và tác động của của của cái um, dự án này đúng không à, và cho tới hiện tại thì à, ngoài cái nhà máy lọc dầu chính này thì kéo theo rất là nhiều các cái nhà máy lọc dầu khác à, nhà máy khác mình lấy ví dụ như nhà máy à, thép nhà máy thép bộ tập đoàn à, Hòa Phát Đấy, nhà máy thép uh, Dung Quất Dung Quất 1 và thì cái Dung Quất 1 thì nhà, dạ, mình có nói ở một cái video trước khi mà phân tích tập đoàn Hòa Phát và hiện tại Hòa Phát uh, đã khởi công cái nhà máy uh, thép Dung Quất 2 cũng ở tỉnh Quảng Ngãi luôn và tỉnh cũng ở khu kinh tế này luôn đấy và sau khi mà mình tin chắc rằng cái nhà máy thép Dung Quất 2 này được đưa vào hoạt động thì tập đoàn Hòa Phát sẽ là trở thành một trong những tập đoàn thép uh, có số ở trên thị trường trên thế, thế giới chứ không phải là ở châu Á và Đông Nam Á nữa đấy thì cái việc mà đặt nhà máy dung quất ở đây á, thì cận đúng là công nhận là vận tuyến đường vận chuyển nó xa hơn nó ngày trước là nếu mà người ta khuyến nghị rất nhiều nên đặt ở vũng tàu Đấy, phát nếu mà đặt ở vũng tàu thì uh, các tuyến điện vận chuyển nó sẽ sát thành phố hồ chí minh hơn các cụm như vận đồng nai thành phố hồ chí minh bình dương Đấy, bình phước hay là kiểu kiểu như vậy hay là vũng tàu đấy thì các cái tỉnh Việt nam ấy vận chuyển nó gần hơn và cụm tiêu thụ nó nhiều hơn đấy và mình tin chắc rằng cái khu kinh tế Việt Nam này phát triển rất là vượt bậc tuy nhiên thì nhà ừ, mình tin là từ à, ngài thủ tướng muốn muốn để dành cái phần cái cái miếng bánh lớn này cho một cái tỉnh nghèo để người ta có điều kiện phát triển đúng không ạ à, đây tạm thời là giờ chúng ta sẽ đi qua con xem coi là kinh tế uh, ờ, dung quất công ờ, trung tâm công nghiệp nặng lớn nhất miền Trung đấy thì bao gồm nhà máy lọc dầu các bạn thấy rồi đó uh, V-ship này nhà máy đóng tàu V-ship ở đó ở đấy này uh, thiết bị cửa cơ khí này siêu trường siêu trọng này đóng dầu dầu khí này đóng và sửa chữa tàu biển này luyện cán thép này và các dự án công nghệ cao tại V-ship này đấy thì ờ, cái nam chăm hút công nghiệp nặng thì dung quất đại gia trong kinh tế này với những chính sách ưu đại cao này hệ thống uh, ờ, cạo nước sâu kín gió thấy không thì cái lợi thế như vậy tại vì uh, các bạn hiện tại thì các bạn thấy là cái hiệu quả khi mà đọc đến đây thì các bạn biết là um, cái nhà máy lọc dầu dung quất nó tạo tiền đề nó tạo tiền đề thật ra thì nó nó giống như con chim mồi vậy đó Đấy, nó thu hút thu hút uh, nếu mà uh, đặt nhà máy ở vũng tàu thì nó lại có hiệu quả khác đúng không thì các cái, cái tập đoàn kinh tế hoặc là các cái khu công nghiệp nào nó sẽ tập trung các cái tỉnh quanh vũng tàu như đồng uh, quanh vũng tàu rồi đến đồng nai kiểu như vậy nhưng lại không phát triển ở các tỉnh miền trung à, và sắp tới thì điều chỉnh bổ sung nhà máy điện tua bin hỗn hợp Trung Quốc này miền Trung này Đấy. và qua cái thông tin vừa rồi à, vừa rồi thì các bạn biết được là um, cái nhà máy lọc dầu Dung Quất á, thì nó có nó có nó có tác dụng như thế nào đúng không ạ hiệu quả của nó rồi bạn nhìn được một phần rồi thì à, trong à, năm hai trong đại dịch ấy, trong đại dịch của năm 2019 à, 2019 20 21 ấy, thì à, không chỉ riêng các ngành dầu khí ở Việt Nam mà ở trên toàn thế giới đều chịu chung cái là cạnh thảm cạnh khi mà giá dầu thế giới nó rất nặng đấy thì có mình nhớ là có những giai đoạn mà giá dầu thế giới rất rất cực kỳ thấp rớt xuống là khoảng mình nhớ là lúc đó là âm khoảng chỉ còn khoảng 10 đô la giá dầu giá dầu ạ ở ờ, chỉ còn khoảng 10 đô la thôi tức là ờ, khai thác lên không đủ đủ chi phí chúng ta sẽ đi tìm cái biểu đồ của nó một chút nha các bạn đợi một chút nha đây chính là lúc mà à đây các bạn thấy không ạ đây này à, năm 2020 ấy, có lúc giá dầu mà rút xuống chỉ còn khoảng loanh quanh khoảng 39 âm âm 39 đô một thùng đây là giá hợp đồng giá đầu tương lai các bạn nha tức là ừ, cái việc mà uh, các bạn nhặt các nhà sản xuất dầu á trong một ngày đó thôi chỉ là cái này thì không không xảy ra nhiều đâu chỉ trong một ngày đó thôi thì đây các bạn thấy này thả một cái nến rất là rất là khủng khiếp đây âm đến âm bầm 38 đô một thùng thì ngay cái ngay ngày hôm sau nó bật lại à, lúc đó mình nhớ là à, tra chuyên trang tài chính của Mỹ có bây giờ có nêu ra một cái viễn cảnh là ờ, khi các nhà hút dầu người ta hút dầu lên xong người ta phải cho tiền để các nhà vận chuyển dầu cái dầu mang đi đấy thì thì cái giá dầu các bạn biết là ngày hôm đó là giá dầu rớt xuống là âm quốc không đô này không đô ở đây này và nó rớt xuống là âm 38 đô và lúc đó là các công ty dầu hầu như là hầu như tất cả các cái ngành dịch vụ trên thế giới hầu như bị đóng băng đóng băng không đi vận chuyển được không thể đi lại được thì nó thì ngay ngày hôm sau nó lại bật lên nó hồi lên này nó hồi lên Đấy đây hợp đồng tương lai của giá dầu thì à, nó bắt đầu hồi lên từ giá 14.056 đã hồi lên 14 đô cho tới hiện nay luôn Đấy, hiện tại đỉnh cao nhất là nó là lúc lúc là lúc 122 đô Đấy. À, <coughs> thì cái lúc mà giá dầu à, thấp như vậy á, thì nó ảnh hưởng đến chi phí vận hành rất là nhiều Đấy. và lúc đó nhà máy lò dầu dung quất cũng chịu rất là nhiều áp lực và cái đặc trưng của ngành dầu là nó là như vậy đặc trưng của ngành dầu đó là như vậy nó chịu tác động rất lớn từ cái giá dầu của thế giới thì trong năm 2021 này thì trái lại <clears throat> năm 2022 này nó trái ngược lại với những ờ, năm 2021 tức là à, nó chịu à, chịu tác động từ các cái biến động vĩ mô như là à, cuộc chiến tranh nga ukraine hiện nay á, thì nó thúc đẩy cho việc hà có các nước ờ, châu âu á, nó người ta cấm vận dầu các dầu nga cái dầu khí các cái sản phẩm dầu khí từ nga á, thì nó thúc đẩy cho cái giá của dầu khí á, nó tăng lên đột biến đấy thì được hưởng lợi từ việc đó đấy thì cái cái cái, cái biên lại crack crack margin crack crack margin của Nga uh, của ờ, BSR năm nay là lợi nhuận rất là tốt <clears throat> năm 2021 thì BSR vận hành nhà máy ấy, an toàn ổn định và hoặc à, hoàn thành à, đủ kế hoạch được được, được đề ra dạ, thì, thì à, năm nay trong năm nay thì cái tỷ tiêu lợi nhuận đạt rất là cao rồi giá dầu thô sản phẩm có xu hướng tăng crack margin của z a 1 này cho 0,05% s tuy vẫn còn là thu hẹp cho tăng âm này nhưng mà cái crack margin của cao xăng nó cao đặc biệt từ tháng 10 2021 đến nay đấy và đến tổng kết quý năm nay á, thì nó vượt 79% mục tiêu lợi nhuận của cả năm và trong uh, ờ, 2022 và trong quý 1 thì doanh thu thuần đạt uh, ờ, 34.783 tỷ đồng tăng 65% so với cùng kỳ sau khi trừ ra vốn lợi nhuận gộp đạt khoảng 2.612 tỷ đồng tăng đồng năm 20 tăng 28 so với quý 1 năm 2021 đúng không ạ trong ờ, kỳ thì BSR thu về khoảng 356 tỷ đồng doanh thu tài chính tăng 78 so với cùng kỳ trong đó ngoài 189 tỷ đồng từ lãi tiền gửi ngân hàng, BSR còn có 117 tỷ tỷ tiền ờ, tiền gửi tiền chênh lệch tỷ giá. Đấy. À, đúng rồi. Các bạn các bạn biết là tại vì cái tiền mà BSR người ta thu về sau người ta gửi vào ngân hàng thôi người ta chưa làm gì cả đúng không thì nó sinh ra tiền lãi và cái tiền tiền tranh trên lệch tỷ giá tại vì cái tiền mà họ, họ bán họ hút về họ mua giá đô á, thì nó thấp hơn khi mà bán ở Việt Nam mình đầu tại vì hiện tại là đô nó cao hơn đồng Việt Nam mà thì tranh lệch tỷ giá như vậy nó mình thấy là cái việc mà tranh lệch tỷ giá tùy từng thời điểm nha hay là giá dầu thế giới cũng vậy đúng không ạ tùng tùy từng thời điểm nó sẽ làm cho nó sẽ làm cho doanh nghiệp đó có lúc làm ăn rất là tốt nhưng có lúc ra cái giai đoạn là bạn không tốt đấy có chênh lệch còn 117 tỷ đồng tiền lãi chênh lệch này trong trừ sau khi mà trừ đi các khoản chi phí và ghi nhận lãi khác thì ờ, khác 221,3 tỷ đồng thì BS lãi sau thuế là khoảng 2.312 tỷ đồng tăng 25% so với cùng kỳ và tương đương EPS đạt khoảng 750 đồng đấy và trong quý 1 thì các sản phẩm nhập thô tiếp tục tăng cao đã tạo nhiều thuận lợi đối với tình hình sản xuất kinh doanh của BSR. Đấy. À, cái việc mà lợi nhuận phần lớn của BSR nó đến từ các cái từ các crack margin từ cái chênh lệch giữa giá đầu vào và giá đầu ra đấy và các bạn biết là thật ra thì mình thấy là đối với đối với BSR đối với dòng uh, tập đoàn điều kiện nhà máy lọc dầu Trung Quốc đó, thì mình thấy là mình thấy có là nó không có bền những tại vì nó không có đột biến và không có bền tại vì nó chịu tác động rất lớn từ các yếu tố bên ngoài đúng không nhìn sơ qua thì chúng ta đã thấy ba yếu tố rồi đúng không từ giá dầu thế giới từ um, tỷ giá Đấy. rồi từ từ rất là nhiều yếu tố đến cái ở ờ, hỗ trợ của nhà nước nữa để trong có những giai đoạn khó khăn mà nhà nước phải bơm tiền hỗ ra hỗ trợ cho BR để hoạt động không bị ừ, không bị ờ, gọi là bị lộ quá nặng nề đấy cái rủi ro lớn nhất của BR chính là dự phòng giảm giá hàng tồn kho này doanh nghiệp uh, doanh nghiệp ừ, BSR hiện tại nó là 100% là doanh nghiệp của nhà nước và nó nó hoạt động không lợi nhuận là một phần thôi mà lợi nhuận nó không phải là một chỉ là một phần trong khối đó thôi chứ không phải là tất cả đúng không nó có hai nhiệm vụ chính đó là đảm bảo an ninh năng lượng này rồi đảm bảo vận hành ờ, an toàn nhà máy Đấy. công ty đối với công ty thì phải đặt hàng dầu thô tuần thô thì ít ít nhất là phải hai tháng trước cho kế hoạch sản xuất chính vì vậy mà họ phải mua trước cái giá dầu á tức là tức là hiện tại là giá dầu hiện tại nó mua từ trước rồi chứ không phải mua thời hiện tại nhưng mà trong mình, mình lấy ví dụ nha trong thời gian mà giá dầu thế giới nó đao trend á, đấy, thì các bạn phải mua ở giá cao và bán ở giá thấp đấy, thì như vậy nó khó đảm bảo được cái biên an toàn lợi nhuận đối với BSR Đấy. Thì trên <clears throat> đây là một số các cái thông tin về BSR thì chúng ta sẽ đi vào các cái phần nội tâm bên trong hơn nữa à, đây là biểu đồ chart của BSR và dạ, phân biểu đồ về phân tích kỹ thuật của BSR tự chung lại nhìn các bạn thấy là BSR nó bắt đầu đang thêm hướng đi lên đúng không ạ thiên hướng đi lên vào giai đoạn này điều chỉnh thì thị trường điều chỉnh điều chỉnh theo và ở nhịp à, vừa rồi đấy các bạn thấy là BSR ấy, là nó tạo đáy trước thị trường và đi lên nó bất thoát nó tăng một cái cây là tăng lên 72 phần trăm và hiện tại nó là thuộc thuộc nhóm cổ phiếu và cổ phiếu đi lên ở ờ, vùng vùng giữa vùng giữa nó hồi lên nó hồi lên vùng giữa và đợt vừa rồi thì mình thấy có cái thông tin về cũng lợi nhuận ra nhưng mà nó nó đã phản ánh trước giá vào giá đây rồi nó đã có đã, và được phản ánh vào giá đây rồi Đấy, nó không nên nó không có tăng mạnh nữa rồi à, chúng ta sẽ tìm các cái thông tin về báo cáo tài chính của BHR ha tóm tắt này, tóm tắt thì các bạn thấy là được cái doanh thu của nó nó tăng rất là tốt này à, từ quý 2 2022 21 ờ, thì nó chỉ khoảng 27.000 tỷ nhưng quý 2022 nó tăng đôi lên 52.000 tỷ kiểu như vậy à, đây đó là doanh thu về lợi nhuận thì nó có sự tương đồng với doanh thu lợi nhuận công ty mẹ nó là một ngàn năm 2020 năm ngoái cùng kỳ thì một ngàn à, một ngàn bảy trăm tỷ nhưng mà năm nay thì nó lên chín ngàn chín trăm hai mươi bảy tỷ đấy tài sản ngắn hạn tất đó là hiện nay từ điều kiện à, các điều kiện vĩ mô nó thuận lợi cho nên là tất cả những cái chỉ số về tài chính nó nó đều tốt rất là tốt rất là tốt đúng không ạ nó đều rất là tốt rồi đó. rồi